<clears throat> nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng con xin tâm cảm động và chân thực một lần một dạ nay rồi trước Đại Thánh Địa Tạng xin được phát lời nguyện này con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng vị lai những đến cho đến ngày con thành Phật con nguyện đời đời kiếp kiếp được vi y nương tựa nơi ngài con nguyện đến tận cùng mỹ lai những đến ngày con thành phật đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện nhãn giác khuyến dụ cho hết thảy tất cả chúng sanh làm biết đến ngày mà quy y ngài mà làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn để thánh địa tạng con muốn mong ngày vũ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng làm những này của con khiến cho con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất hiện nay con là phần phun ngu si vô chiến nghiệp chướng sâu nặng muốn mong đại thánh vũ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loại đều được an lạc mọi việc như ý trí tuệ mở mang mọi nghiệp chướng thấy đều tiêu kiều mau được bổn tâm thanh tịnh gốc giáo rồi sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo bồ đề nam mô địa tạng bồ tát ma tán nam mô địa tạng bồ tát ma tán nam mô địa tạng bồ tát ma tán kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện nguyễn hạ tham gia cộng đồng địa tạng bồ tát Phẩm thứ 10 so sánh nhân viên công đức của sự bố thí lúc đó ngài địa tạng Bồ Tát Ma tán hương thức quay thần của Đức Phật thì có ngồi đứng dậy quỳ gói chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn còn xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo so sánh về sự bố thí có nhẹ có nặng có người hưởng phước trong một đời có người hưởng phước trong mười đời hoặc đến hưởng phước cho tội lớn Lợi lớn trong trăm đời nghìn đời những sự ấy tại làm sao thế cuối sinh Đức Thế Tôn dạy cho. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa tăng Bồ Tát gần nay ta trong đoàn thể chúng hội nơi cung trời đau lời này giảng về sự so sánh công đức tinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Đề. Ông phải lắng nghe ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng chính con nghi ngờ về việc ấy con xin ông muốn nghe. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát gần trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị quốc vương hàng tế phụ quan chức lớn hàng đại chứng giả hàng đại sát đế lợi hàng đại bà la môn nếu gặp kẻ hết sức nghèo tốn dẫn đến kẻ tật nguyện công ngọng kẻ ngay điếc mù quán gặp những hàng người thân thể không được vẹn toàn như thế lúc các vị quốc vương đó muốn bố thí nếu có thể đủ tâm từ bi lớn lại có lòng vui vẻ tự hạ mình tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó hoặc bảo người khác đem cho lại dùng lời ông hòa dịu dàng an ủi các vị quốc vương đại thần đó được phước lợi lớn và phước lợi công đức cúng dường cho 100 hàng hạ sa chiêu Phật vậy tại làm sao vậy chính vị quốc vương đó phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất mượn nghèo cùng và với những người tàn tật kia cho nên phước lành được hưởng quả báo như thế này trong một trong trăm nghìn đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo huống là những thứ để thọ dụng như y phục đồ uống ăn là vì nữa này địa tăng bồ tát trong đời sau như có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn gặp chùa tháp thờ phật hoặc hình tượng phật cho đến hình tượng bồ tát thanh văn hay bích chi phật đích thần tự sự sang cúng dường bố thí vị quốc vương nó sẽ được trong ba kiếp làm vị trà để thích hưởng sự vui sướng tốt lạ nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới thì vị quốc vương nó trong 10 kiếp thường là thường được làm vị trời đạo phạm thiên vương lại thế này nữa này địa tạng bồ tát trong đời sau nếu có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn gặp chùa tháp của đức phật thọ trước mà là kinh điển hay hình tượng bị hư sụp cánh gã liền có thể phát tâm tu bỏ lại vị quốc vương đó hoặc tự mình đích thân lo sửa sang hoặc khiến hóa người khác cho đến khiến hóa trăm nghìn người khác cùng chung bố thí cúng dường để kết duyên lành vị quốc vương đó trong trăm nghìn đời thường làm vua chiến lưng còn những người khác chung cùng làm việc bố thí đó trong trăm nghìn đời thường làm vua nước nhỏ nếu ở lại ở trước chùa tháp có thể phát tâm đem công đức cung dường bố thí đó mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác được như vậy thì vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành Phật cả bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên lại về nữa này địa tạng bồ tát trong đời sau như có vị quốc vương hay hàng bà la môn gặp những người già yếu tật bệnh mà kẻ phụ nữ sanh đẻ nếu trong khoảng chừng một niệm sanh lòng từ lớn đem thuốc men cơm nước dường chiếu bố thí làm cho những cái ấy được an vui phước đức đó cứ không thể nghĩ bàn đến được trong một trăm kiếp thường làm vua trời tịnh cư trong hai trăm kiếp thường làm vua sáu tình trời cõi dục không bao giờ còn đọa ván đạo cho đến trong trăm nghìn đời lỗ tai không hề nghe đến tiếng khổ góp gáo sẽ thành Phật đạo lại về nữa này địa nằm Bồ Tát trong đời sau như có vị quốc vương mà bà la môn có thể làm những việc bố thí như thế sẽ được vô lượng phước lành lại, lại nếu có thể đem phước đức đó hồi hướng đạo bồ đề thì không luận là nhiều hay ít cốt gáo sẽ thành phật cá huống gì là những quá trời phạm vương và đế thích của chiến lân này địa tạng bồ tát vì thế nên khuyến hóa tất cả chúng sanh đều phải học theo như thế là vì nữa này địa tạng bồ tát trong đời sau những có kẻ thiền nam thiền nữ nào trong phật pháp này như chồng chú ít cõi phước lành nhiều bằng cái lông sẽ tóc hoặc các mây bụi là phước lợi của những người đó sẽ được hưởng thọ không thể ví dụ thế nào cho được đây Vậy nữa này địa tạng Bồ Tát trong đời sau nhưng có kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào hành tôn Phật hành tôn Bồ Tát hành tôn Bích Di Phật hành tôn Quê Chiến Lưng mà bố thí cúng dường thì được vô lượng phước lành thường sanh nó có người có trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu như có thể đem công đức hồi hướng cho cả pháp giới chúng sanh thì phước lợi của người ấy không thể ví dụ cho thế nào cho được là vậy nữa này địa tạng Bồ Tát trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp kinh điển đại thường nghe thấy một bài kệ một câu kinh cầu phát tâm ân cần trân trọng cung kính ngợi khen bố thí cúng dường người ấy được quả báo lớn vô lượng vô biên nếu có để đem phước đức hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh thì phước lợi này không thể ví dụ thế nào cho được tại vì nửa này địa tạng Bồ Tát trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ là gặp chùa tháp và kinh điển là thừa nếu là kinh tháp mới thì bố thí cúng dường chiêm ngưỡng lễ lại ngợi khen chắp tay cung kính nếu gặp kinh tháp cổ hoặc hư gấp thì sửa sang tu bổ hoặc khiên hoặc riêng mình phát tâm làm hoặc khiến người khác cùng đồng phát tâm những người đồng phát tâm đây trong 30 đời thường làm vua các nước nhỏ còn vì làm việc chánh đó thường làm vua chiến lưng lợi dụng pháp lành và giáo hóa vua các nước nhỏ là vậy nữa này địa tạng Bồ Tát trong đời sau như có người thiện nam nghe thiện nữ, nữ nào ở nơi cầu phước lành đã gieo trồng trong Phật pháp mà là bố thí cúng dường mà là tu bổ trợ tháp mà là sửa sang kinh điển cho đến chừng bằng một sợi lông một mé bụi một hột cá một giọt nước như sự lành như thế công lượng là nhiều ít chỉ có thể đem hồi hướng cho các pháp giới chúng sanh thì công đức của người đó trong trăm nghìn đời thường hưởng thọ sự vui thượng diệu còn như chế hồi hướng cho thân quý nhâm nhà mà tự mình được lợi ích thôi như thế thì được hưởng quả vui trong ba đời cứ làm một phần sự lành thì được hưởng báo có một muôn lần trội hơn này địa tạng bồ tát những nhân viên công đức về sự bố thí như thế đó địa thần hộ pháp phẩm thứ 11 tham gia công đồng địa tạng địa tạng bồ tát lúc đó ngài kiên lao địa tạng bạch cùng đức phật gần mình đức thế tôn từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng lên lễ vô lượng vì đại bồ tát đều là những bậc chiếm huệ đại thần thông lớn không thể nghĩa bàn độ khắp mọi loài chúng sanh ngài địa tạng bồ tát đây so với tất cả các vị bồ tát chỗ thèn nguyện rất là sâu rộng và đức thế tôn ngài địa tạng bồ tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong cõi diêm phù đề như ngài văn thù ngài phổ hiền ngài quan âm ngài di lặc cũng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sanh trong sáu đường nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn ngài địa tạng bồ tát để phát nguyện phát thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường giải đến số kiếp như số kết cho trong trăm ngàn đất sông hàng mà đức thế tôn con xem xét chúng sanh ở hiện tại này và về vị lai sau nơi chỗ sạch sẽ ở phương nam trong cụm đất của mình ở dùng đất đá che gỗ mà dựng các cái khám cái thắt trong đó có thể hòa vẽ cho đến dùng vàng bạc đồng sắt đúc nắng hình tượng địa tạng bồ tát đốt hương cũng dường chim lỗi ngợi khen thì chỗ người đó được 10 điều lợi ích những gì là 10 điều một là đất cát tối màu hai là nhà cửa ăn ổn mãi mãi ba là người đã chết được sanh lên cõi trời bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi ích năm là cầu chi cũng tỏa ý cả sáu là không có tan hòa về nước và lửa bảy là chịu sạch việc hư hao tám là dứt hẳn ác mộng chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ mười là gặp bậc thánh nhân và đức thế tôn chúng sanh trong đời sau cùng hiện đời nay nếu có nơi phần nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường ngày địa tạng bồ tát như thế thì được sự lợi ích như vậy vị kiên lao địa thần lại bạch cùng đức và ngài mà đức thế tôn trong đời sau này như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư trú mà có kinh điển này cùng hình tượng của đức địa tạng bồ tát người đó lại có thể đọc kinh điển này và cúng dường hình tượng của bồ tát thì con dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó cho đến tất cả sự tai họa như nước lửa trộm, cướp nạn lớn nạn nhỏ thấy đều tiêu sạch đức phật bảo kiên lao địa thần nhàn thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít ai bằng vì cớ sao vì đất đai trong cõi diêm phù đề đều nhờ ông hỗ trợ cho đến cỏ cây các đá lúa mẹ che lao gạo thóc của báo tất cả những thứ từ đất mà có ra đều nơi nhờ nơi sức thần của ông cả nên ông lại tiên bày những sự lợi ích của ngài địa tạng bồ tát thì công đức và thành thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thường này địa thần trong đời sau như cả thiên nam và thiên nữ nào cúng dường địa tạng bồ tát cùng đọc tụng kinh điển này chỉ có thấy tiêu tu hành theo một việc mà trong kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện đã dạy thì ông nên dùng thần lực của ông ủng hộ người đó chứ để cho tất cả sự tai hại cùng sự không quỷ đến nghe nơi tai muốn nữa là để cho phải chịu chẳng phải chỉ riêng mình ông Hậu trì người đó cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Vương Đế thích quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó tại vì sao lại được các vị hiền thánh ủng hộ như thế đều là do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh điển Địa tông Bồ Tát bổ nguyện này tự nhiên được rút gáo xa lìa biến khổ chiến đạo niết bàn an vui vì thế nên được ủng hộ một cách lớn lao như thế nghe thấy được lợi ích phẩm thứ 12 Đức Phật phóng quang tiên cáo lúc đó trên từ tranh đảnh môn Đức Thế Tôn phóng ra cái trăm ngàn nước tia sáng lớn như là tia sáng sắc trắng tia sáng sắc trắng lớn tia sáng làm tóc tia sáng làm tóc lớn tia sáng sắc ngọc tia sáng sắc ngọc lớn tia sáng sắc tiếp tia sáng sắc tiếp lớn tia sáng sắc xanh tia sáng sắc xanh lớn tia sáng sắc biếc tia sáng sắc biếc lớn tia sáng sắc hồng tia sáng sắc hồng lớn tia sáng màu lục tia sáng màu lục lớn tia sáng màu vàng y tia sáng màu vàng y lớn tia sáng tướng mây lành tia sáng tướng mây lành lớn tia sáng tướng nhìn vòng tròn tia sáng tướng nhìn vòng tròn lớn tia sáng vòng tròn báo tia sáng vòng tròn báo lớn tia sáng quần mặt trời tia sáng quần mặt trời lớn tia sáng quần mặt trăng tia sáng quần mặt trăng lớn tia sáng tướng cung điện tia sáng tướng cung điện lớn tia sáng tướng mây biển tia sáng tướng mây biển lớn từ trên đỉnh mâu phóng ra những luồng tia sáng như thế xong lại nói ra các thứ tiếng vi diệu mà bảo đầy chúng rằng này tám bộ chúng trời gồng người cùng viên nhân lắm nghe hôm nay ta tại cung trời đeo lại tiếng bày ở trên những sự lợi ích trong hàng trời người những sự không thể nghĩ bàn những sự về nhân hành lên bậc thánh những sự chứng quả thập địa những sự gốc gáo không đuôi sụp nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của ngài địa tạng bồ tát quán thế âm cầu thỉnh lúc đức phật nói lời trên đó vừa giới thiết trong pháp, pháp hội có một vị đại bồ tát hiệu là quán ham từ chỗ ngồi đức chạy quỳ gói chắp tay mà bạch cùng đức phật gần và đức thế tôn ngày đây Tạng Bồ Tát đầy đủ đức từ bi lớn, ngày thương số chúng sanh mắc tội khổ ở trong nghìn mối thế giới, ngày hóa hiện ngân nghìn mối thân, bao nhiêu công đức và sức khỏe thần giảng thế nghĩa bàn của Ngài con đã từng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng. Chư Phật trong mười phương khắp miệng đồng lời Ngài khen ngày đây Tạng Bồ Tát dù cho các đức Phật trong thở quá khứ, thở hiện tại cùng thở vị lai nói công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết. Vừa rồi lại được Đức Thế Tôn bảo khắp trong đại chúng rằng Đức Phật muốn tiên nói các sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát có mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà tiên nói những sự chân thay nghi bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm cho tám bộ chúng về gầm chim ngưỡng lễ lại ngài Địa Tạng Bồ Tát để được hưởng phước lành. Nam mô Di Đà Phật. Đức Phật tán thán và hớn hả Đức Phật bảo ngài Quán Tham Bồ Tát ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi ta bà những hàng trời gồng hoặc nam tử nữ nhân hoặc thần hoặc quỷ cho đến chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông thấy hình tượng của ông hay mến tưởng đến ông đều cùng khen ngợi ông thì những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng chánh chánh giác quyết chẳng còn khó triển thường được sanh vào cõi người cõi trời hưởng đủ sự vui vi diệu khi nhân quả sắp thành thục Liền được Phật hỏi ký cho nên ông sẵn lòng từ bi lớn thương xót các loài chúng sanh và tám bộ chúng trời gồng mà muốn nghe ta nói những sự lợi ích nhân hay nghĩa bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ông nên lắng nghe cho kỹ nên ta sẽ nói đó. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát mặt rằng vâng mà Đức Thế Tôn xin được muốn nghe nghe thấy thấy nghe thêm quốc trời Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát trong các thế giới về thở hiện tại nay và vị lai sau có vị trời nào hưởng phước trời đã mãn năm tướng si hao hiện ra nơi thân mà có kẻ phải đọa lạc nơi chó mát đạo các vị trời đó hoặc nam hoặc nữ đương lúc tướng si hao hiện và thấy hình tượng của ngài địa tạng bồ tát hoặc nghe tên của ngài địa tạng bồ tát gần một lần chiêm ngưỡng một lần đến lễ thì các vị trời đó càng thêm lớn phước trời hưởng sự vui sướng rất nhiều không bao giờ còn phải bị sa đọa bị đọa lạc vào bá đạo nữa hướng chi là những người thấy hình tượng bồ tát nghe danh hiệu bồ tát rồi đem các thứ hương hoa đồ y phục đồ ăn vật báo chữa ngầm mà bố thí cúng dường thì người này được vô lượng vô biên công đức phước lợi người bệnh được lại là vậy nữa này quán thế âm trong các thế giới về thở hiện tại nay và vị lai sao những hàng chúng sanh trong sáu đường như có kẻ sắp mạng chung mà được nghe một tiếng danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát thoáng qua lỗ tai thì kẻ mạng chung nó không còn bị đọa vào chống khổ bá đạo huống chi là lúc sắp mạng chung cha mẹ cùng hàng thân quyến đem của cải nhà cửa vật báo y phục của người sắp mạng chung đó mà làm của chi phí để tô đắp hàng hòa vẽ hình tượng của ngài địa tạng bồ tát rồi làm cho người bệnh lúc chưa chết mà mắt thấy tai nghe biết gần hàng thân quyến đem nhà cửa vật báo về mình mà tôi vẽ hình tượng của ngài địa tạng bồ tát người bệnh đó nếu có nghiệp báo phải mang lấy bệnh nặng thì nhà công đức này liền được lành mạnh tôi thọ thêm lâu còn người bệnh đó nếu có nghiệp báo số mạng đó hết lại có đủ tất cả tội chứng nghiệp chướng đáng lẽ phải bị đọa vào chó mát đạo xong vì nhà công đức này nên sau khi mạng chung liền được sanh vào cõi trời cõi người hưởng quả vui thù thắng vi diệu tất cả tội chướng hãy đều tiêu sạch tiên vong được phước là về nữa này quán tham bồ tát về đời sau nếu có kẻ nam tử người nữ nhân nào hoặc lúc còn bốn móm hoặc lúc lên ba tuổi hoặc lúc lên năm tuổi 10 tuổi trở xuống mà chết mất cha mẹ cho đến chết mất anh chị em đến khi người nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hàng thân quý không có đôi lạc vào chốn nào hay sang về thế giới nào hoặc sanh lên cõi trời nào người đó như có thể tô vẽ hình tượng của ngài địa tạng bồ tát nhãn đến nghe danh hiệu của ngài rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đến lễ rồi từ một ngày cho đến bảy ngày đừng thói tâm ban đầu nghe danh hiệu thấy hình tượng chim lễ cúng dường thì quyến thuộc đã sống phước của người đó niệm đã bị sa đọa và đã tính ra phải chịu đến số kiếp này nhờ công đức tô vẽ hình tượng của ngài địa tạng bồ tát và chim lễ cúng dường con cái của anh chị em liền nên liền được giải thoát được sanh lên cõi trời cõi người hưởng quả vui thù thắng vi diệu còn như quyến thuộc đã sống phước của người đó có phước lành đã được sanh lên cõi trời có người hưởng thọ quả vui thù thắng vi diệu rồi thì nhờ công đức này cần thêm lớn nghiệp nhân về bậc thánh hưởng vô lượng quả vui nhiều người đó lại có thể trong 21 ngày chiên làm chim lễ hành tượng của ngài địa tạng bồ tát và niệm lấy danh hiệu của ngài đủ số một muôn biến sẽ được ngài địa tạng bồ tát hiện vô biên thân mắt cho người đó gõ nơi cõi có hàng thân quyến sống phước kia đã sanh về mà trong giấc mộng ngài địa tạng bồ tát hiện sức thần thông lớn tự dắt người đó đến khắp thế giới thấy hàng quyến thuộc nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát một nghìn biến luôn đến một nghìn ngày, người đó sẽ được Bồ Tát sai các vị quỷ thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời, đời đồ ăn món mặc dư dật không có các thứ bệnh khổ cho đến các sự tai vạ còn không hề vào đến cổ hút nữa là đến nơi thân cốt gáo người người đó sẽ được ngày địa tạng bồ tát so đảnh thọ ký cho nguyện lớn sớm thành lại về nữa này quán tham bồ tát về đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh muốn tu đạo vô thượng chánh giác muốn thoát khỏi tam giới những người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát rồi chí tâm quy y hoặc đem hương hoa y phục vật báo đồ ăn uống để cúng dường chim ngưỡng đánh lễ thì chỗ nguyện cầu của kẻ nam tử cùng thiện nữ đó mau được thành tựu không bao giờ bị chướng ngại là vì nữa này quán tham bồ tát trong đời sau nhưng có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn cầu trăm nghìn muốn ức đều nguyện trong trong ngạnh mất sự về hiện tại cùng vị lai thì chỉ nên quy y chiêm ngưỡng nên lễ cúng dường ở khen hình tượng của ngài địa tạng bồ tát được như thế thì nguyện những chi và cầu những chi thấy đều đền cầu cả lại cầu mong địa tạng bồ tát quảng đức từ bi cũng đó ủng hộ mày cho người đó trong giới kim bao liền được ngài địa tạng bồ tát sau lãnh thọ ký được chí huệ lại về nữa này quán tham bồ tát trong đời sau nhưng có người thiện nam kẻ thiện nữ nào sanh lòng rất trân trọng đối với kinh điển đại thừa phát tâm bất tư nghĩa muốn đọc tụng kinh điển ấy vừa gặp được bậc minh sư truyền dạy cho những người đó học tập nhưng ngọc gòi quên gòi trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tụng được những kẻ thiện nam thiện nữ đó vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch cho nên ở nơi kinh điển đại thừa không có công năng đọc tụng nhưng hạng người này khi nghe danh hiệu của ngày địa tạng bồ tát cùng mình thấy hình tượng của ngày địa tạng bồ tát đem hết bổn tâm cung kính bày tỏ với bồ tát rồi dùng hương hoa y phục đồ ăn tất cả ngoại phụ cúng dường hình tượng bồ tát dùng một chén nước trong để trước tượng bồ tát một ngày một đêm sau đó cung kính chắp tay thỉnh về để uống xem mặt về hướng Nam khi nước vào miệng phải chí tâm trịnh trọng uống nước xong hay cửa ngũ tân ngũ thịt tà dâm vọng ngữ và cái việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày người thiện nam còn thiện nữ để trong giấc chim bao thấy địa tạm một tác hiện vô biên thân gứa nước trên đảnh của người đó khi thức dậy người đó liền được thông minh một phen nghe đến những kinh điển đại thừa ấy liền sẽ nhớ mãi không bao giờ còn quên một câu kệ nữa tai nạn tiêu trừ lại về nữa này quánh ham bồ tát về trong đời sau như có người những người nào ăn mặc không đủ cầu chi cũng không toàn nguyện hoặc thân nhiều tật bệnh hoặc nhiều sự hương si nhà cửa không yên ổn quyến hoặc chia lèo hoặc các sự tai vạ cứ đến với nhiễu nơi thân luôn trong giấc mộng thường phải kinh sợ những người như thế đó khi nghe danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát thấy hình tượng của ngài địa tạng bồ tát nên chí tâm cung kính niệm đủ một môn biến thì những sự không tỏ ý trên đó sẽ tiêu sạch lần lần liền được an vui đồ ăn mặc dư dật cho đến trong giấc mộng thấy điều được an ổn vui vẻ khỏi hiểm nguy là vì nửa này quánh ham bồ tát về đời sau nếu có người thiện nam thiện nữ nào hoặc nhân sự làm ăn hoặc nhân sự công chuyện tư hoặc nhân sự sanh cùng tử hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi hay qua sông vượt biển hoặc gặp nước ngục lớn hoặc đi ngang đường hiểm trở người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát mà muốn biến được như thế thì đi qua nơi nào chúng nào cũng có các vị quỷ thần theo hộ vệ lúc đi đứng khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ cho đến giờ gặp loài hồng sói sư tử nhưng tất cả các thứ độc hại đều không theo phạm đến người đó được Đức Phật bảo Ngài Quán tham Bồ Tát, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi diêm phù đề. Nếu nói về những sự mà các hàng chúng sanh thấy hình nghe tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích thì khi thì dầu nói đến trăm nghìn kiếp cũng không nói hết được này quán tham bồ tát vì thế nên ông ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này làm cho chúng sanh trong cõi ta bà đây đến mãi mãi đến trăm nghìn kiếp đều hưởng những sự ăn vui luôn bây giờ đức thế tôn liền nói chạy gần ta xem địa tạng sức quay thần kiếp số hàng xa khó tỏ chẳng thấy nghe một niệm chim ngưỡng lễ trời ngồi lễ sự không ngàn hoặc thần cùng nam nữ báo tận sẽ sao vào đường giữ chí tâm quy mạng đại sĩ thân tuổi thọ thêm nhiều nhiều tội giữ cha thơ chết mất mẹ cùng cha minh đại chị em kẻ cuộc gà lớn không nghĩ đến điều không biết nghe giữa đường lành ở đâu là mà khỏe mặt tô đại sĩ hình cảm thân chim lễ chẳng biệt đành 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình chỉ gần quyến thuộc ở nơi nào giàu xa thú cũng ra mau nếu được không lôi lòng kính ngưỡng thanh ký Bồ Tát muốn đầu trao Bồ đề Bồ thượng muốn tu hành muốn muốn gặp mong ra ba cõi khỏi tử sanh người này đã phát lòng bi lớn Trước nên chim lễ đại sĩ hình nghe tên quy y đấng chọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng bao nhiêu mong ước sống viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách muốn độ chúng sanh khỏi tay ách dù lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn đọc gò quên gò luôn xót mất người này nghiệp chướng nó làm hay học đại thừa kinh khó mọi bề yêu y phục uống ăn các mà cụ cúng dường địa tạng với hương hoa dùng chén nước trong bày trước tượng cách một ngày đêm bưng lấy uống sanh lòng ân trọng cửa ngũ tân ngũ thịt tài dâm cùng giới luống cha hóng 21 ngày chết sát sanh chiên hồng tưởng niệm thượng nhân danh chim bao thấy gõ tôn dung hẹn thức gọi liền được chí công lanh đại thừa kinh giáo nghe qua tai nhìn vạn đời sao chế nhớ chẳng sai chính nhà đại sĩ quay thần lớn thầm giúp người kia có huệ tài chúng sanh nghèo khổ lại ấm đau cửa nhà hoa hoàng người liền nhân muốn mê mộng mị không mang giấc rồi muốn hỏng hư chẳng được nào dốc lòng chim lễ địa đàng ngày bao nhiêu vị ác thể tiêu ngay những đến chim bao đều ăn cả quỷ thần hoàng hộ của dư xà muốn qua sông biển đến núi gần cầm thú động nguy giặc đón đường ngáp thần ngăn quỷ mưa gió dữ nhiều nỗi gian nan vốn không lường sắp sửa ra đi đối trước tượng Cuốn diệu kính lễ cùng chim ngưỡng núi gần biến cả có vào trong hát tay tiêu sạch thường an sướng quá lòng lắng nghe ta nói rõ địa tạng vô lượng quay thần đó trong hình muôn kiếp thường trắng rồi gọng tiên đại sĩ đầy sức nọ như người nghe đến địa tạng danh thấy hình chim lễ hết lòng thành hương hoa uống nhân y phục trăm nghìn báo tốt hưởng điều lành nếu hay đem công hội pháp giới gốc gáp thành phật sanh tử khỏi quan âm nên biết gắn tiên bày truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi giảng dội cuốn độ nhân thiên phẩm thứ 13 tham gia cộng đồng địa tạng bồ tát bổn nguyện đức phật giao phó lúc đó đức thế tôn gia cánh tay sắc vàng xoa đảnh ngài địa tạng một đại bồ tát mà báo rằng địa tạng địa tạng thần lực của ông không thể nghĩ bàn đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn chiến huệ của ông không thể nghĩ bàn biện tài của ông không thể nghĩ bàn dù cho các đức phật có mười phương khen ngợi tiếng nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông trong trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết được này địa tạng địa tạng ông nên nhớ hôm nay ta tay cung chờ đâu lại nơi pháp hội lớn có trăm nghìn mối ước khả thiết bất khả thiết tất cả các đức phật các vị bồ tát các hàng chờ gồm tám mũi chúng này một lần nữa đem các hàng chúng sanh chiến gá trong nhà lửa cho ra khỏi ba cõi mà giao phó cho ông ông chớ để các chúng sanh đó phải bị đọa quán đạo dù là chừng một ngày một đêm muốn chi là để cho chúng nó phải bị đọa lạc vào ngủ một vô gián cùng địa ngục a tỳ mãi đến ngàn mối kiếp không lúc nào ra khỏi ơn này địa tạng tâm tánh của chúng sanh trong cõi diêm phù đề không định phần đông đều quen theo thói ác Phản mà có người phát tâm làm nhưng người không bao lâu liền thói thất còn như duyên ác lại luôn luôn tăng dưỡng của vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa độ thuận theo căn tánh của chúng nó hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này địa tạng, hôm nay ta cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Trong đời sau nhưng có hàng trời người cùng thiện năm thiện nữ nào chồng chút ít căn lành ở trong Phật pháp chừng bằng sợi lông mấy chàng hột cát vào nước thì ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng chứ đừng để họ thói thất lại vì nữa này địa tạng bồ tát trong đời sau mà có trời hoặc có trời hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo bị đọa vào chó mát đạo đến khi bị đọa vào ác đạo vừa bước đến cửa ngục nhưng chúng sanh đó nếu có thể niệm được danh hiệu của đức phật hay danh hiệu của một vị bồ tát cùng một câu kệ một kinh điển đại thừa ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước cứu với các chúng sanh đó ông nên hiện thân ra trước kẻ đó phá tan địa ngục làm cho được sanh lên cõi trời hưởng những sự vui vi diệu thuộc thắng bây giờ đức thế tôn liền nói kệ rằng đời nay đời sau chúng thiên nhân nay ta cần nhân bảo ông dùng đại thần thông quyền độ họ đừng cho đạo độ vào trong bồ tát tương chỉ bây giờ ngày địa tạng bồ tát quỳ gói chắp tay mình cùng đức phật gần mình đức thế tôn cứ xin đức thế tôn chớ lo trong đời sau nếu có người thiện nam cùng gã thiện nữ nào đó với trong phật pháp có một niệm cung kính con cũng dùng trăm nghìn phương tiện độ thoát người đó làm cho mau được giải thoát trong đời sanh tử huống nữa là nghe các việc lành và luôn luôn tu hành tự nhiên ở nơi đạo vô thượng không bao giờ còn nói chuyện hư không tạng mình hỏi lúc ngày đi tam bồ tát bình lại nói chăng việc đó vừa xong trong pháp hỏi có một vị bồ tát tên là hư không tạng mình cùng đức và gặp mình đức thế tôn từ khi con đến cung chạy đâu lại này nghe đức như lai ngợi khen mai thành thế lực không thể nghĩ bàn của ngày đi tam bồ tát trong đời sau mà có người thiện nam cùng thiện nữ nào nghe đến tất cả các hàng trời gọc nghe kinh điển này và nghe danh tự của địa tạng bồ tát cùng với chim lễ hình tượng của địa tạng bồ tát thì những kẻ ấy được bao nhiêu điều phước lợi cứ mong Đức Thế Tôn vì tất cả hàng chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà nói lời vị ấy cho 28 điều lời. Đức Phật bảo ngài hư không tạm Bồ Tát, lắng nghe lắng nghe cho kỹ ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho trong đời sau người thiện nam cùng thiên nữ nam nghe hình tượng nghe thấy hình tượng của ngài địa tạng bồ tát và nghe kinh điển này cho đến đọc tụng dùng hương hoa đồ ăn món uống y phục vật báo mà bố thí cúng dường ở khen chim lễ thời cái ấy được 28 điều lợi ích như sau đây một các hàng trời gồng thường hộ niệm hai quả lành càng ngày càng thêm lớn ba chứa nhóm nhân vô thượng vô thánh 4. Mãi không còn thối thất đạo bồ đề 5. Đồ ăn món mặc dồi dào đầy đủ 6. Những bệnh tật không đến nơi thân 7. Những khỏi những tai nạn ngoài lửa và nước 8. Không có bị hại vì trộm cướp 9. Người khác thấy đến sanh lòng cung kính 10. Các hàng quỷ thần theo hộ trì 11. Đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai 12. Đời sau sẽ làm con gái các hàng quân giả đệ thần 13 thân tướng xinh đẹp, 14 phần nhiều được sanh về cõi trời, 15 hoặc làm bà vua chúa, 16 có chí sáng biết rõ việc trong những đời trước, 17 có mong cầu chi cũng đều được tội ý 18 quyến thuộc an vui 19 các tai vạ bất ngờ đều giết sạch 20 các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn 21 đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại 22 đêm làm chim bao ăn ổn vui vẻ 23 những người thân tộc đã chết nếu có tội thì được khỏi khổ 24 nếu về đời trước có phước thì được thọ sanh về cõi vui sướng 25 các bậc thánh ngợi khen 26 căn tấm lên lợi thông minh 27 giàu lòng từ mẫn 28 quốc giáo đều thành thật bảy điều lợi lại về nữa này hư không tạm bồ tát như hàng trời gồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai nghe danh hiệu của địa tạng bồ tát đánh lễ hình tượng của ngài địa tạng bồ tát và nghe các sự về bổn hành bổn nguyện tu hành của ngài địa tạng bồ tát mà ngợi khen chim lễ thì được bảy điều lợi ích một mau chứng bậc thánh 22 nghiệp ác tiêu diệt 23 chư Phật đến ủng hộ 24 không thói thất bồ đề 5 bốn lực được tăng trưởng 6 việc đời trước đều rõ biết 7 rút gáo thành Phật Đại hội tăng tháng bây giờ bất khả thiết tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát cùng tám bộ chúng chạy gồng ở mười phương đến dự pháp hội đó nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nhận khen tiên bày sức quay thần chẳng hay nghĩa bạn của ngài địa tạng Bồ Tát được khen là việc chưa từng có lúc đó chạy đau lại với vô lượng vương hoa thiên nghi chúa ngọc để cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và địa tạng Bồ Tát xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại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 thường dình định phục để giúp thân hoa màu bồ đề khắp gian nghiêm tùy theo cho ở thường an lạc nam mô tòa tàu phụ chánh hộ pháp chư tôn bồ tát ma tát nam mô tòa tàu phụ chánh hộ pháp chư tôn bồ tát ma tát nam mô tòa tàu phụ chánh hộ pháp chư tôn bồ tát ma ha tát ha ha ha